lần trước chúng ta đã hoàn tất cái à, năm cái câu hỏi về cái uh, cuộc sống và nó rất cần để cho mỗi người chúng ta là hiểu à, và tuần này là chúng ta bắt đầu vào trong cái sự tạo dựng của Thiên Chúa à, tạo dựng lên con người của mình à, và cái căn bản đó là cái uh, linh hồn và cái thân xác thì uh, chúng tôi cũng báo trước là chúng tôi không có đó là mong muốn là quý vị sẽ hiểu hết tất cả những cái gì mà đó là sẽ được uh, trình bày nhưng mà ít nhất là chúng ta phải hiểu được đó là cái linh hồn của chúng ta đó là cái mà nó không có làm bằng vật chất và nó được Thiên Chúa đó là tạo dựng và phú bẩm vào trong đó là cái con người của chúng ta. Dạ, cùng với lại cái thân xác. Ừ. quý vị có nghe chúng tôi nói rõ chứ dạ, nghe rõ, rõ à? đến rồi kìa ừ. ừ. thì ờ, cái con người của chúng ta đó là nó bao gồm là cái phần mà chúng ta gọi là linh hồn hay là trong đó đó là nó có cái phần chúng ta gọi là trí tuệ và cái ý ý muốn mặc dầu rằng đó là chúng ta không có nhìn thấy linh hồn có ai nhìn thấy linh hồn không dạ không không chưa thấy ạ à, tại sao chúng ta không nhìn thấy linh hồn thiên liêng là thiên liêng chứ à, là bởi vì nó không có cái thể xác hay là hay là chúng ta gọi đó là cái chất liệu hay là thường thường chúng ta nhìn thấy cái gì đó là bởi vì đó là chúng ta đó là nhìn thấy cái uh, chất thể của nó chẳng hạn như cái bàn cái ghế cái cây à. nhưng mà còn có những cái thứ mà chúng ta không nhìn thấy chúng ta có thể kết luận là nó không có không ha. không tại vì nhiều người đó là đã quan niệm như thế vậy ngay trong quá khứ nhiều người quan niệm đó là chỉ có những cái gì mà nó làm bằng vật chất thì nó mới hiện hữu thôi còn cái gì mà nó không làm bằng vật chất có nghĩa là nó không hiện hữu nhưng mà chúng ta thấy là có rất là nhiều thứ chúng ta không nhìn thấy nhưng mà chúng ta phải đó là chấp nhận là nó có là bởi vì làm sao mình ừ. cảm thấy chẳng hạn gió mình đâu có thấy cái gì nó hiện hữu ừ. Ừ. hay là mình không có là nhìn thấy nó nhưng mà mình đã là cảm thấy cái hiệu quả của nó phải không ừ. à, như là cái kiến thức của con người đó chúng ta có thấy không không không nhưng mà khi mà người đó nói ra đó hay là người đó đã là giả hay là thuyết trình thì chúng ta biết là người đó họ có kiến thức mặc dù kiến thức là những cái mà chúng ta không nhìn thấy nhưng mà chúng ta thấy cái hiệu quả của nó nên là linh hồn của chúng ta đó là cũng vậy và thánh Thomas cách nghĩa những cái câu hỏi này đó là theo cái mà chúng ta gọi đó là uh, siêu hình học hay là metaphysics nó có nhiều khi đó là chúng ta có thể đó là hiểu được Đấy, nhưng mà có nhiều khi đó là bởi vì chúng ta không có học siêu hình học cho nên là có thể là chúng ta không có đó là nắm được ừ. nhưng mà có những cái mà ờ, quan niệm mà căn bản mà chúng ta cần đó là phải nhớ đó là cái quan niệm mà chất thể và mô thể ừ. à, như chúng tôi đã đưa cái ví dụ nhiều lần đó là chẳng hạn như là chúng ta làm một cái căn nhà và cái chất thể nó là cái gì ở trong cái căn nhà đó dạ, dạ, dạ. gỗ gỗ rồi đá rồi gạch rồi xi măng những cái đó là những cái chất thể và nó làm lên cái căn nhà chúng ta gọi là cái căn nhà Đó. và cái ờ, căn nhà cái hình dạng của nó đó là cái mô thể à, còn tất cả những cái vật liệu thì nó là cái chất thể à, thì khi mà áp dụng vào trong con người của chúng ta đó nó cũng như vậy đó. linh hồn được coi đó là mô thể và cái chất thể đó là cái thân xác với lại tất cả những xương thịt dạ, da rồi gân cốt đó là gọi là chất thể ờ, và cái mô thể là cái linh hồn và trong cái chất thể đó thì nó có những cái mà uh, nhiệm vụ khác nhau ừ nhưng mà cái mà điều khiển hết tất cả mọi thứ đó, nó là cái linh hồn là bởi vì nó là cái mô thể của con người à. thì đó là những cái mà chúng ta hiểu một cái cách chung còn trong những cái câu hỏi mà chúng ta sẽ đi hôm nay và tuần tới là chúng ta sẽ nói về tất cả những cái hoạt động của linh hồn và chúng ta biết là khi mà chúng ta nói đến linh hồn mặc dầu là chúng ta không thấy nhưng mà chúng ta thấy là cái hiệu quả của nó và hai cái hiệu quả mà chính của linh hồn đó, đó là kiến thức và thứ hai đó là